Hello everyone, welcome to my channel. à, một vàng một vàng một vàng một vàng đứng lại chạy đi đâu chạy đi đâu ha ha ha ha sắp nhập bọn hồng à bọn tím làm gì ở đây còn một con tím này nữa tím ờ, tím tím tím chạy đâu chạy đâu ú nó nhiều hơn mình à điên điên đen tím này chạy đâu con tím này ố oh, con tím con tím rồi ok đi ăn hết bọn này cho đứng im đấy

số 8 rồi cố lên 6 rồi 5 4 may này vẫn số 4 Trời, bạn số 2 đây đua tốc độ đây ú uh, mày này chín rồi về đích rồi ô nhanh lên chết rồi thua rồi sáu ô lâu Tchau! oh pouco, olha. oito Trời con này thì có thua không Ôi ơi thua rồi Ok Tí thì thua mà không được trời ôi chua rồi á có chứ đâu giờ nó cầm không rồi trời ơi

哎，这个风铃的。 将来就。